Xin chào cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Food cùng với bếp của mình nha Hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà một món ăn về mì Ý nhưng mà theo một loại sốt mới đó là mì Bessera Spaghetti sốt bò bằm nha mọi người Nào cả nhà cùng với bếp của mình nha Về nguyên liệu chúng ta sẽ có uh, cà chua nha, mình sẽ xử lý cà chua trước Mình để mình làm cái sốt bò bằm trước đó các bạn thì cà chua mình sẽ ờ, cắt cái ờ, hình chữ thập cho các bạn ờ, và bài bài trước mình đã có một lần cho các bạn cách mà mình tách vỏ cà chua rồi đó mình sẽ cắt hình chữ thập ngay cái phần đuôi cà chua sau đó mình sẽ mở nước sôi mình sẽ cho vào trụng khi mà cà chua nó tách vỏ mình vớt ra mình sóc vào nước lạnh rồi mình lột vỏ thôi các bạn rất là đơn giản nha à, đây là một cái thực để là nhanh và gọn các bạn vừa kết hợp là ờ, trụng cà chua chín và vừa kết hợp rột bỏ luôn tiếp theo mình sẽ bắt nồi nước sôi và mình cho cà chua đã cắt kết hợp với nhà quá nhanh mình cho vào mình chuẩn cho khi nào mà nó ờ, tách cái phần vỏ là mình lột các bạn thì cái này các bạn quan sát nha thời gian nó tầm 3 năm thì cà chua nó cà chua trái nhỏ thì nó ờ, tách vỏ sớm cho nó thì ờ, thích tách chậm rồi trái non thì tách lâu trái già tách nhanh nó tùy trái tùy kích cỡ các bạn cái độ chín ờ, các bạn chú quan sát nha đây ờ, sau 3 5 phút thì chuông bắt đầu có những trái phát đỏ này các bạn mình sẽ góp một trái để các bạn xem thử nha thì gà chua sau khi mình đã, à, à, ngâm thì mình chuẩn bị mình lột vỏ thôi đây nước lạnh rồi cũng đơn giản ha thì ngâm được đã, à, sau bao nhiêu cái vỏ thì mình buông ra ngoài không có chậm trong cái ngọt luôn này chua sau khi lọc vỏ xong thì mình có thể mình, à, mình à, cắt cắt để à, lấy cái hộp bên trong à, cắt thì lấy hộp bên giản các bạn nó hơi bớt chỉ cho nó là hộp không phải dùng à, muỗng thì à, múc ra ăn được các bạn bớt ra đó. À, cái hộp này mình xay ăn không ngon như là không tốt cho tiêu hóa rồi khó tiêu nên mình dùng cái hộp này cho nó đẹp mình xay cái nào và giới các bạn đây là nguyên liệu để làm sốt bò bằm nha bologna sốt này bao gồm hành tây các bạn nha hành tây thì mình cho khoảng 200 gram nha cà rốt cũng vậy cà rốt cũng khoảng là trăm gram rồi hành tây trăm gram các bạn thành phẩm thì hè heo các bạn heo bánh bò nha mỗi thứ là 200 gram các bạn heo xay với bò xay cà chua mình đã lột vỏ vỏ và bỏ hạt các bạn thấy đó cà chua đó là một đến hai kg đó à, thì các bạn nha đó, cà chua lo mình sử dụng là 100 đến 200 gram các bạn nha dầu ô liu đó dầu ô liu để mình mình nấu các bạn là 50 ml nè 50 ml rồi à, thêm cái à, rượu vang trắng nữa các bạn để mình nấu chung đó 100 ml nè cái ờ, tomato bát nữa mình cho 15 đến 20 gram ờ, thêm ờ, muối tiêu muối tiêu thì các bạn 5 gram rồi tỏi nữa tỏi là 20 gram đường nữa đường là cũng 15 gram các bạn nha bạch parsley với uh, rosemary các bạn cho ít khoảng 10 gram được các bạn rồi bây giờ mình sẽ cho những liệu trên và mình xay nha các bạn lựa rồi xay thì mình sẽ bao gồm là cần tay, cà rốt với hành tây với bạn mình xay chung thì các bạn có thể cho ba nguyên liệu này bằng nhau trăm cà rốt trăm hành tây trăm hành tây luôn để tạo một thơm mềm mềm còn nếu bạn làm bốn người đó ăn hơn thì cái hành tây hành tây mình cho lên 200 trăm, cái xe mình khá nhỏ mình sẽ cho nó là xe hai ba đợt bạn nha này các bạn nên dùng cái xe năng cũng được xe năng thì, thì cái xe không có biển mà ăn còn vị này nè còn nếu các bạn mà dùng xay nhuyễn thì nó sẽ nhuyễn thì mà đẹp vậy nhưng mà không còn cái vị nữa giờ bắt đầu mình xây thôi các bạn nha các bạn nên uh, chuẩn bị ở nhà mấy mấy xe năng nếu mà bạn nào thích nấu ăn á tại xe năng sử dụng rất là nhiều món ăn mình xây được nhiều thứ ăn gần nướng các bạn rất tiện nha các bạn bây giờ xây uh, cây xây rau củ xây thịt gì đó nó xây cua cũng được đó rất là tiện luôn các bạn mọi người không nghĩ nhưng mà cái năng mình xây khối là tốt tiêu xây thịt cũng được nha à, mình cho cái phần ra bạn lát mình sẽ trộn vào cái sốt cà chua thì mình cũng xay luôn với các bạn mình sẽ trộn ờ, cà chua ờ, mình đã lấy hạt các loại vô ta mình em giỏ cùng với cà chua tây là cà chua đúng hợp để mình tạo cái màu <clears throat> nếu bạn nào mà có điều kiện thì dùng cà chua hợp thì cũng càng tốt cho đúng kiểu càng chuẩn nhưng mà này mình phối hợp tay với ta để các bạn thấy cách làm đó để nếu mà có thì kinh doanh mình sẽ giảm chi phí được rất là nhiều các bạn nha rồi tiếp theo mình sẽ hút chảo nóng các bạn nha nóng để mình bắt đầu mình ờ, mình cho dầu liêu vào xào tỏi rosemary thêm xào thơm với các bạn cùng cà rốt hành tây mình đã xay vào các bạn chỉ cần cần dùng tay á kéo một cái là tuốt ra hết cái lá lá thôi thân mình dùng là thân mình dùng là ướp thì hay hơn thì mình lưu ý các bạn nha rugby riêng nó nhất là rugby thảo là nồng nhiều các bạn nhưng các bạn hãy cho rất ít à, tỷ lệ là một uh, thiên và nửa nên xp ở quân đấy mình có nồng mùi thì mình ăn không được các bạn thêm mình sẽ hỗn hợp cà rốt hành tây với hành tây mình đã xay các bạn nha nó thấy không xay rất là rất là đẹp, đẹp các bạn không có bị nóng không nhưng mà chỉ rất là đẹp nha đó mình cho ờ, cái dầu đi tiếp nha đó, cho nó nhiều nhiều dầu quá để mình xào với các bạn thì có là dầu nóng á tác động vô rau củ tạo 加黑。 mình cho độ ban giảm cái này mình cho cái phần cà chua xay nhuyễn băng đạp băng nãy mình nó xay á cà chua lon cà chua ờ, ta đó nó cho gà cái số này là xong các bạn nó mình nấu chút xíu cho nó chín hoàn toàn mình cho nên chút muối đường là xong các bạn mà này chưa đẹp lắm lát mình sẽ cho thêm chút cà nữa cà vừa bát nó sẽ màu đẹp hơn đỏ hơn đậm get that. như muối nè sốt đã xong các bạn thấy không rất là đẹp rất là các bạn bây giờ sẽ chuẩn bị nguyên liệu để làm mì spaghetti nha mì spaghetti mình sẽ sử dụng là khoảng 200 đến 300 gram các bạn nha hai trăm gram mì cùng với 200 300 phần số bồng đó và tỏi các bạn nha tỏi mình sử dụng là 20 gram nè rồi à, bạch xê cắt nhỏ là 5 gram nè cộng với bơ này không bơ là mình sẽ cho là 20 gram các bạn à, bắt đầu mình làm sốt nha cộng với mì các bạn à, để ra món cá nóng thì mình cho bơ vào nhé các bạn bơ với vụ à, dầu này thì bơ tạo cái uh, vị béo béo trong mì nó nó mềm và rất ngon cho da các bạn nha cho nó nóng cái tay super nha các đầu cho mì vào sốt vào xong rồi các bạn thấy không nó rất là nó nhanh nha ở nhà các bạn có thể làm sẵn mình sốt á khi ăn mình chỉ lấy ra mình xài vô cái mì các bạn rất là nhanh mỗi sáng được bạn thấy mệt quá tay làm kiểu này nha sốt để ăn thôi thì à, bơ nóng mình cho tỏi vào các bạn cho à, chứ không nhiều tỏi là dùng cho bún tí là nó đậu cũng nhiều tỏi là là ánh bụng để mà thơm trụng nhiều ứng dụng lắm và mình cho phần sốt rồi nha cái cái phần sốt nãy là cái số các bạn bị cũng vậy để lấy uh, cho đầy đủ phần ăn mình nhiều quá sẽ không ngon ờ, số thì mình cho đầy giảm cậu bé mực nha các bạn nó động đàn hay gì cho thêm chút muối tiêu nữa tùy các bạn nha ngon rồi đó Đấy, mình cho thêm bạc đây nữa xong thì còn về về nấu mì thì mình đã giới thiệu các bạn hai món hai bài trước về mì với ti này đó nó đơn giản nha nước sôi cho dầu liêu muối và là mình nấu thôi nào mì thì mình sẽ mì song xong nữa là chín rồi mình cho một phô mai vào chung món nào trong phô mai nó ngon mà còn mình thích phô mai nữa thì làm cái món đầu tiên mình giới thiệu đó là cái món uh, spaghetti alla à carbonara đó là phô mai không luôn tí a la bolognese cảm thấy miếng lưỡi mọi người ơi chiếu chiếu chiếu mọi người xem nè một dĩa spaghetti súp một bồng đã ra mắt thơm nhai nhai cùng thịt bò trời ơi hai món này kết hợp với nhau thịt bò theo ăn rất là chuẩn bị luôn cũng bị sốt luôn chưa kể phần sốt cà chua thơm lừng cộng với các nguyên liệu như rosemary thêm nữa trời ơi còn gì bằng mọi người ơi ăn kèm bì spaghetti dai dai sực sực ăn à. cực kỳ thơm và béo mọi người rồi mình giới thiệu các bạn đủ series ba món về spaghetti pizza pasta trong đó các bạn nha à, mọi người xem có gì thắc mắc thì cứ hỏi mình nha nó sẽ là sàn sẵn lòng trả lời comment của mọi người xin mời mọi người thất nhiên chúc mọi người một ngày làm việc tốt lành và thành công nhé xin chào cả nhà và hẹn gặp lại ở những bữa ăn tiếp theo